Uh, xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ừ, download cái um, Android Studio uh, về máy để cài đặt um, thì các bạn vào trong cái uh, trang uh, android com và bạn chọn cho mình một cái um, phiên bản của Windows uh, Windows 8 bit hoặc là Mac iOS uh, thì theo các bạn đang sở hữu một cái um, máy tính với cái hệ điều hành như thế nào rồi à, mình à, à, chọn um, Windows đau vào mình đã đau về và bây giờ mình sẽ mở à, file cài đặt lên ok um, sẽ mở file cài đặt lên thì các bạn chọn NAS ha, và, và chọn install à, thì quá trình à, cài đặt thì bắt đầu và chúng ta sẽ đợi một chút ha ok trong cái bảng uh, data sharing này thì uh, các bạn chọn là don't send ha rồi cái bảng uh, Android Studio Setup uh, Visa như thế thì các bạn chọn Next uh, các bạn chọn Standard để uh, chúng ta cài đặt cái bảng tiêu chuẩn của Android Studio các bạn chọn ờ, Nest à, ờ, các bạn sử dụng một cái uh, ờ, UI theme à, mình thích cái dash ra mình thích cái um, cái, um, cái cái cái cái màn hình màu đen để dễ code về đọc code ha ok à, sau đó các bạn chọn cho mình ba cái finish ok chọn finish ha thì um, chọn Android Studio Setup nó tự động download tất cả cái component những thành phần về máy thì trong phần này thì các bạn đợi uh, cho mình uh, trong một uh, vài phút uh, để nó download về cho xong ok sau khi uh, cài đặt đã xong thì các bạn uh, um, mình thì lên cái bạn uh, ờ, Welcome to Android Studio thì um, các bạn chọn uh, như vậy là uh, cái quá trình cài đặt đã xong Android Studio thì uh, bây giờ các bạn có thể là open cái uh, project những cái số có sẵn ha hoặc là các bạn tạo ra một cái mới Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi